Ok, nếu như anh em đọc tiêu đề rồi ý, thì Chun sẽ không nhắc lại nữa. Thì hôm thứ hai tuần này Chun vào server 3F, bảo Chun vào bếp vui chơi như một ngày bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên Chun thấy Chun bị ban trong 3F hai ngày bởi vì uh, ờ, AFK trong bếp World Ranker. Một lúc sau thì Chun vẫn vào được. Đang chơi vui thì tự nhiên có ông nào đấy nhảy vào voice trong server của Chun bảo là Chun hack, hack trong bếp World. Thì xong Chun mới hỏi lại là có phải trong bếp Ranker đúng không? Thì ông nói là đúng đúng là trong backroom ranker xong rồi lúc ấy trong đầu chun kiểu tôi chết mẹ rồi bị hack ạc rồi mình nghĩ là tại sao mình có thể bị hack ạc được xong chú mới biết là hình như chun lần trước chun livestream có lộ mật khẩu đấy xong rồi chun bị out server và lúc đấy anh em bảo ớt sao chun trong server này kiểu what the fuck thì mình lúc đấy mình có ghi hình lại khoảng 5 6 phút gì đấy. Nếu anh em muốn xem thì giờ mình sẽ phát cho anh em luôn. Nếu anh em muốn skip thì uh, skip cũng được, mình sẽ nói tiếp mật khẩu của ông là chun gaming đúng không đúng rồi thằng gấu nó nó, xây này rồi thế thằng gấu rồi thằng gấu bên xe bận ứng dụng dạ, vừa đặt lốc vừa vứt được đồ hảo ấy ờ nó đang cày sao cho tôi này nó đang cày sao cho tôi này <laughs> sao sao free ui ui ui ui ui ui ui bro what the fuck chẳng hay cái Ui Ơ à. Hình như nó biết anh em mày đang ở trong này đấy Hình như nó biết là anh đang ở trong này đấy Nó là F1 đang em một F1 kêu Qua sảnh hai qua sảnh hai qua S2 hai qua Bên này nè Chun, ờ, qua sảnh 1 Biểu tu bần, tiêu bần tu ban đi kìa Có ban đi Người ta hay thật đấy chưa nó vẫn đang bay nó vẫn nó, nó đang bay ở bên sảnh hai á bạc lạc đầu id đầu id đầu id có id có id id người cầm áo tôi chưa mẹ lại còn trêu nữa what the fuck thì ngay sau lúc đấy chúng đã đổi mật khẩu nhẹ yeah, mà mọi thứ trở lại bình thường mỗi tội là ông này spam thế nên là bị uh, cấm chat trong 3 ngày hiện tại đã chắc chat được rồi và cái ông mà cầm ạc của Jun đấy chính là gấu baby một thanh niên ảo Genshin Impact mà tôi nói thật là tôi còn hiền tôi cũng không bảo gì đâu đấy chứ mà thằng khác ấy ờ thì ờ, đầu chú nghĩ là người ta chỉ phải biết cả ạc ti lao chơ thì người ta có thể đăng nhập cái ạc server được nhưng mà không nấp nấp nấp sau video này thì chun đã sẵn được cho mình uh, một cái bàn phím và một cái con chuột rất là xịn luôn thì video sau chúng sẽ review sau thì chúc anh em có một buổi tối tốt lành cảm ơn anh em đã xem cái video thông báo này của mình và mình cũng xin lỗi như anh em nào mà chat với mình mà mình không ghép được trong game thì bye bye